À, Giang xin chào à, tất cả mọi người nhé Đã tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của Sa Trường Giang Và mình là Sa Trường Giang thì à, Hiện tại thì Giang đang có mặt cùng với em Thế Anh ở thôn à, Làng Rào Hôm nay thì à, hai anh em mình là vào thăm và muốn chia sẻ tới mọi người một cái hoàn cảnh gia đình à, Hôm nay thì à, vào thăm à, gia đình của chị Kỳ với anh à, Đảm ở thôn làng Rào, xã Đức Ninh, huyện Hà Biên, tỉnh Tuyên Quang thì gia đình ờ, thuộc hoàn cảnh khó khăn thì có 5 hộ thì ờ, có ba người con thì trong ấy hai người thì cũng bị bệnh tim ấy. Ừ. thì chị là chị kỳ là chị cũng bị bệnh tim đấy ba mẹ con nhưng mà hai người con thì được mổ rồi nhưng mà chị thì cũng gia đình khó khăn nữa không đủ kinh phí để mổ á ừ. thì bây giờ tí anh em mình vào tận nơi và vào thăm hoàn cảnh gia đình nhá ừ. anh em mình vào trong rồi thì, thì anh sẽ dẫn Giang vào thăm gia đình hoặc thăm gia đình trước tiên thì à, mình à, với em thấy anh là mua ít quà kẹo bánh sữa và thăm gia đình các cháu chào các bác nhá đông quá nhở? à, nhanh đấy ờ Dạ. chào ông nhá à, chào chị nhá vâng vâng vâng kỳ à, đây là chị kỳ đúng không à, đây là là anh là là chồng của chị vâng. à, đây ba cháu trong này à, ba cháu trong này hết đấy hôm nay vâng. nghỉ học đến mai nữa à đây à đây vâng. là cháu lớn hay cháu ấy cháu lớn, cháu lớn dạ, cháu cháu nhá còn ờ hai hai, hai cháu còn hai cháu nữa rồi là cháu thấy đúng không thằng đây à. đây à, về bé nó là bé này này và vâng, thằng này thằng này mới mới mổ nhỉ mới mổ à, thế à, <laughs> à là cháu là cũng về ờ, bệnh ờ, tình là là từ lúc nhỏ là bẩm sinh hay như nào tim bẩm sinh à tim bẩm sinh Ừ. cháu cháu cháu thứ hai hay cháu lớn bị nhỉ trước ấy cháu thứ hai kia đúng qua kia đúng à, à? qua cái à. lại đau ở bên trái lại đau lo à, sợ lại bị đau tiếp nữa thế còn đấy không biết là có chưa đưa đi khám ừ. vâng. bố nó cũng thế còn cháu cả mình thì có sao sao đúng không đây đúng không ờ chào cháu nhá chào bác đi hai cháu con là hai, hai cháu út. hai cháu này bị chị bị và với chị và. Vâng. chị là cũng ờ, là bị này chắc ờ, là, là là chắc là gen di truyền nhỉ à, là từ mẹ hoặc à, là như thế nào mà gia đình mình là lịch sử à, trước là là có bị bệnh tim không gia đình bên bên chị không có ai tiền sử không ai tiền sử à mẹ bị thế này à thế à à cháu nhá thế là cũng phải không phải là cháu này mình của em à nó đến cô à. ừ. nó nghỉ lễ nó xuống chơi Ồ. cháu này được bao nhiêu tháng rồi đều được hơn 6 tháng rồi Ồ oh. <laughs> à, ờ, dạ, Trương vừa vừa mới mổ về Thế cháu này là mổ xong thì vẫn có hiện tượng là đau à? Có, lâu lâu cháu kêu đau đấy À đấy à? À, à nó cũng chưa chưa ấy được Mới mổ được lâu chưa? Anh, ừ, anh có trong 13 Có trong 13 À thế là nhà nước hỗ trợ một phần hay là anh chị ờ, lúc ấy không có đâu về trước đây có cứu à nó bị không đi mổ cấp cứu mà ừ. hôm nay thì à, vào thăm cho chị à, cũng muốn hỏi thăm hoàn cảnh của những chị ấy thì hôm nay là em cũng không có gì cả muốn quà gửi cho các cháu động viên các cháu thế là chị là hiện tại bệnh tim một gia đình rất là hoàn cảnh khó khăn thì hôm nay được em thấy anh vào thì cũng mình cũng nói chuyện với gia đình rồi thế là căn nhà mình là cả ba bốn bốn thành viên năm thành viên cả là vâng. ở trong căn nhà như này vâng. nó nhỏ cái căn nhà anh này chắc chỉ được khoảng ờ, tám tám mười sáu mười mấy hai mươi mét vuông nữa quá ba mươi mét vuông nữa quá không không được nếu mà đấy mà là hai hai mấy mét vuông là, là rộng nhà mình còn chăn nuôi được gì không anh chị ấy không à đây ừ. làm suốt À, à, thế anh, anh tên gì nhỉ? Đàm. Anh anh Đàm đúng không? Anh Đàm và chị Kỳ. Đến hôm nay để mình vào đây thăm thì cũng à, biết được hoàn cảnh em à, thế anh cũng, cũng giới thiệu nên là em nay trước tiên vào thăm gia đình. Đấy gửi cho gia đình món quà. Thì cũng muốn tâm sự và với anh chị là là vì vấn đề là bệnh tình của anh chị ấy là hoàn cảnh rất là khó khăn để mà chữa chạy bây giờ là chị như kiểu đấy bây giờ hiện tại là bác sĩ có có nói với chị là mình có liệu có mổ được không nhà mình có mổ không nếu mà mổ thì mổ được có. Thì... À. vâng nhưng mà nhà kinh phí bây giờ kinh phí là thế nào được À. Như thế này rồi. à. chết cơ cái nào mổ người này thì chết một người bị đã đánh gánh nặng đây của ba người à. như anh thì bình thường công việc anh đi làm hàng ngày là làm gì đi phụ xây thế thôi à phụ xây à, còn mình đi à, phụ xây thì em phụ xây đi hàng ngày à, mình được bao nhiêu công tiền bao nhiêu công một ngày hai trăm hai trăm hai hai trăm hai nhưng mà là bốn miệng ăn phải chờ một mình anh là gánh nặng là anh, anh đàm nên là cái kinh tế hầu như dồn hết vào anh ấy chỉ để bệnh tim nữa là, là bẩm sinh lại không đi lao động được nên hầu như là cái kinh tế dồn vào anh rất là nặng nên là có thể là để chữa chạy cho vợ cũng anh cũng mong muốn là để vợ đi mổ cũng có mong muốn không để, ờ, à. vì cái sức khỏe của mình làm trên hết rồi đúng không đúng rồi không ừ. vì gia đình khó khăn quá nên là không ờ, không không có kinh phí để đi mổ à. nếu bây giờ được đi mổ là quá là tuyệt vời vì à. bây giờ à. hai vợ chồng trẻ nuôi ba người con nữa ừ. ba người con ờ, bây giờ lại còn đang tuổi đi học ừ. còn rất là nhỏ ừ. một mình anh thì cũng không không thể là mãi à? như vậy kiểu là nếu mà làm như vậy thì cuộc sống nó lúc nào cũng khó khăn cuộc sống ừ. chỉ đủ ăn thôi ừ. ừ. về tương lai các cháu nó nó không kiểu là tương lai cũng không không sáng sủa ấy à. Ừ. nếu mà nếu mà có thêm ờ, sức khỏe của người vợ nữa hai vợ chồng làm ừ. các cháu sẽ uh, tương lai có tốt hơn hơn ừ. được ăn ờ, mặc đầy đủ đi học đầy đủ mình nhưng mà một ca phẫu thuật này thì khoảng bao nhiêu tiền nếu mà mình hơn tuần mình tim này chị anh chị có biết không lắm, nó nhiều à. cái, đây kìa mình gõ mà nó chả cháu kinh phí à, à? cố định nhất định đâu à. các cái cháu là trước là bị phẫu thuật là được à, chương trình miễn phí nhỉ vâng có chương trình của nhà tài trợ nhưng mà, à. mà cái, cái cái cái cái bên ngoài của nó nó ừ. phát sinh ra nhiều lắm phát sinh đi à. lại ăn đi lại này ăn ở này làm là nhiều cái thuốc thang ngoài này nói chung là tiền bác sĩ thứ là nhiều ừ nhưng mà người lớn chắc là không được nhỉ người lớn là còn căng đấy ừ. Ừ. anh thì anh quay xem ừ. căn nhà đây ở từ lúc chào riêng à anh chị làm căn nhà lúc nào bảy bảy năm rồi à, 7 năm mình ra riêng là bảy năm chồng lúc cưới nhau à, nhưng mà cháu nào nhìn cũng rất là ngoan là, là xinh gái sáng sủa ấy học nhưng mà có học được không có cháu nào à, được. mình biết Tôi cố gắng động viên các cháu học thì ờ, Đấy, nhất là cháu này là mới được có mấy tháng này May là có chương trình mổ bây giờ là cả mẹ, mẹ con người mẹ là cũng mong muốn là được bố hết ba ba thì em rồi bố hết dạ. là cũng mong muốn là chị được mổ bệnh tim ấy rất là khó khăn không có kinh phí để đi ờ, mổ bệnh tim cả ở nhà con chị ờ, nhà anh chị đứng nhà tranh vách đất thôi ngày xưa mình nói là nhà tranh vách đất khoảng ba hai mấy mét vuông rồi điều kiện kinh tế của anh Đàm nên anh chia sẻ là không, không đủ tiền để đi mổ cho vợ và mong muốn là cũng vợ được mổ tim sau này có sức khỏe để đi giúp cùng chồng thì Giang cũng mong là hôm nay vào thăm gia đình thì uh, mọi người hãy chia sẻ lan tỏa cái sự yêu thương uh, tới tay được những tấm lòng hảo tâm những tấm lòng vàng để mong muốn là giúp gia đình là là mổ à vết mổ nó nằm đằng này à mổ ống động mạch nó mổ sau à mổ sau nhỉ ừ. đấy mong muốn là mọi người chia sẻ lan tỏa sự yêu thương để tới tay cho các nhà hảo tâm mạnh thường quân giúp gia đình có thể là chữa trị cho chị đầu tiên là được mổ sau đó khỏi bệnh về chăm sóc các cháu nhỏ này à, hai là nuôi dưỡng các cháu để anh đàm anh có thời gian để đi phát triển kinh tế giúp đỡ gia đình nữa cơ bây giờ là bốn miệng ăn hầu như là phải gánh nặng trên vai rất là lớn của người đàn ông ấy trong gia đình nó kinh tế anh thì rất là khó khăn anh chia sẻ là cũng đi làm phụ xây thôi ngày được vài trăm hai trăm mấy nên là để các cháu còn đi học nữa thế các cháu học trường đây có gần nhà mình không có gần nữa gần đây đúng không à. chung là cháu nào cũng dễ thương cũng rất là xinh gái ngoan lắm ăn được ngoan quấy Ồ, con tên Nhi à? Vi và Nhi Thế con cháu thứ ba? Thứ ba Dương Minh Quyền À, Quyền uhm. Con ra đây, ồ, lúc khác lại đây có sao nhà có 3 giường Đây là hai giường nhỏ nhỏ Bên này ui dồi cái phòng nó bé ti mọi người ạ Rất là chật luôn Đây Nhà của chị đây Ờ mọi người nhìn thấy được đây Nhà tranh thì vách đất thì ngày xưa rồi Thương các cháu là bị bệnh tim nữa Mà anh chị với nhau được 7 năm rồi chung là căn nhà nó nhỏ bé phía bên này thì là cái giếng anh anh cũng đang đi phụ xây này cái bếp gia đình mọi người nhé nó nhỏ nhỏ nằm cạnh căn nhà thôi ừ, cái giếng của gia đình đình cố gắng để vượt qua cái, cái khó khăn này và thật sự là hoàn cảnh nào cũng mong là cái sự chung tay của tất cả cộng đồng mạng tất cả mọi người à, trong và ngoài nước là yêu thương đùm bọc chia sẻ để giúp đỡ anh chị mong muốn là anh chị là cũng cũng chữa khỏi mổ tim cho vợ để dạ, anh cũng đi xây giúp mọi người để để, để có chút công ăn việc làm gia đình qua đây thì em cũng mong muốn là mọi người tất cả mọi người là chung tay chia sẻ tới tay được cái mạnh thường quân để biết đến gia đình hoàn cảnh gia đình để có thể giúp chị theo như mong ước của anh là mổ chị bệnh tim để giang cũng à, xin kính chúc tất cả mọi người à, luôn luôn mạnh khỏe bình an và thành công trong cuộc sống thì hẹn mọi người là ở những cái clip tiếp theo mình có thể đến, đến gia đình chị Đấy, hôm gần nhất là thăm sức khỏe đến anh chị tâm sự với anh chị nhiều hơn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé